bạn lại là mình đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt xe điện đó các bạn thì mình mới đọc cái tin là xe à, điện ở trên cao cách linh hà đông đó các bạn thì đang lỗ đang lỗ các bạn thì ở việt nam mình các bạn ở bên nước ngoài người ta đi bằng ô tô á thì khi mình ta di chuyển nội thành á nó sẽ rất là khó khăn xe là kéo dài hoặc là tìm một cái chỗ đậu xe cũng rất là khó cho nên người ta thích đi bằng những cái phương tiện công cộng bởi vì đi cái kia nó không thuận tiện đó còn ở Việt Nam mình á thì đi bằng xe máy các bạn cho nên rất là tiện lợi các bạn đi xe máy rất là tiện bạn muốn sẹt vô đâu là sẹt tấp ga vô rất là nhanh gọn lẹ cho nên để mà người dân mà đi sử dụng cái phương tiện công cộng đó, rất là ít người ta rất ít người ta thích đi xe máy hơn rất là nhanh gọn lẹ rất là tiện lợi rất là dễ di chuyển nữa ừ, cho nên là ví dụ như người ta đi vào công việc làm sau đó người ta đi ra ngoài chút việc người ta chở vào người ta đi xe máy chứ đâu có đi lên hay là đón xe buýt chờ mất thời gian hay là đón tàu điện ngầm mất thời gian đó, nó không không thuận tiện nó không có phù hợp các bạn nó không phù hợp với cái tình hình ở Việt Nam hiện tại thì để mà người ta chọn lựa cái giải pháp là người ta đi tàu điện á hay là xe buýt gì đó thì các bạn chỉ có cách cấm xe máy cấm xe máy cấm xe máy ở trong ờ, trong nội thành giống như bên Myanmar đó cấm xe máy không cho xe máy di chuyển chỉ cho xe ô tô thôi thì lúc đó người ta mới quay về cái um, phương tiện công cộng để mà người ta đi chứ còn hiện tại là người ta đi xe máy rất là thuận tiện thậm chí bây giờ sinh viên người ta cũng có xe máy người ta đi luôn hồi xưa sinh viên á, ờ, là nghèo đó thì, thì người ta đi ờ, xe buýt nhưng bây giờ là người ta cũng đi xe máy luôn cho nên bây giờ xe buýt còn đang còn đang ế nữa xe buýt còn đang ế nữa. tại vì nó bất tiện lắm chờ đợi bất tiện rồi đủ thứ chuyện hết nó không có nhanh gọn lẹ giống như xe xe máy cho nên xe máy sẽ là một cái phương tiện rất là hiệu quả trong việc di chuyển ở trên các đường phố Việt Nam đó cho nên là rất Việt Nam mình đó nó rất là <laughs> dễ cho nên là à, à, cái kia là chỉ làm cho có một cái bộ mặt với nước ngoài ừ tôi cũng có tàu điện tôi cũng có những cái cơ sở hạ tầng hiện đại chẳng hạn gì để mà so sánh với nước ngoài thôi chứ thực sự là khi áp dụng vào người dân Việt Nam mình người ta ít người ta ít có đi lắm người ta cũng không thích mua vé tháng người ta thích hết xăng là người ta đổ thôi ví dụ vậy cho nên là nó không có phù hợp với cái văn hóa của Việt Nam nhưng mà mình phải làm mình phải làm để cho nó có để người ta biết à Việt Nam cũng có những cái cơ sở hạ tầng hiện đại những phương tiện giao thông công cộng hiện đại tiên tiến chứ còn để mà kiếm lời thì chưa trừ khi là chính phủ ra lệnh là cấm cấm xe máy không cho xe máy di chuyển vào các thành phố lớn giống như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì lúc đó người ta mới đổ dồn vô người ta đi phương tiện công cộng còn khi mà không cấm xe máy thì à, người ta vẫn sử dụng xe máy bởi vì nó rất là tiện lợi các bạn các bạn thấy à, như giao hàng các thứ kênh thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki được đó đây là giao hàng này nọ kia xe máy di chuyển đẹp đẹp đẹp đẹp bên Trung Quốc cũng vậy các bạn Trung Quốc thành phố hiện đại bây giờ à, người ta cũng đi giao hàng bằng xe máy giao thức ăn giao đồ giao này kia của bằng xe máy tại sao người ta không đi giao bằng xe ô tô hay xe ờ, hàng xe bán tải này nọ tại sao người ta không làm tại vì nó không bằng thuận tiện bằng cái thằng xe máy nó không nhanh bằng thằng xe máy nó không nó xe máy gần xẹt vô tấp vô ấy còn xe xe ô tô có xe ô tô đi đi phải kiếm chỗ đậu xe ve tới ve lui mất thời gian đó, ờ, thời gian bây giờ là vàng mà mất thời gian lắm nó không có mà người nước ngoài người ta đi qua đây người ta thấy mình đi xe máy rất người ta cũng đánh giá rất là thuận tiện nhanh chóng gọn lẹ ta cũng thích nữa chứ không phải là đánh giá mình à mình đi xe máy nghèo đâu tại vì cái văn hóa cái tập tục cái cái lối sống nó như vậy các bạn thì mình phải là như vậy thôi còn à, cái kia là không không hiệu quả kể cả bây giờ cái cái tiếng metro à, ở Hồ Chí Minh này cũng vậy các bạn đi thành lập uh, khánh thành xong thì chắc chắn cũng vậy cái lượng người đi rất ít bởi vì người ta không có nhu cầu trừ khi khách nước ngoài không lẽ giờ các bạn làm một cái tiếng đó một các bạn đi trông chờ với khách du lịch các bạn trông chờ khách du lịch thì thôi ít lắm nó không đủ tiền để mà chi trả đâu thì phải là cho cái dân cái thành phố đó ví dụ các bạn làm tiếng đường đó là phải cho cái dân thành phố đó người ta sử dụng mà cái dân ở cái thành phố đó người ta không sử dụng trong chờ với lượng khách du lịch ít ỏi thì thôi thua mà ai đâu sử dụng người ta đi xe kia nó xe nhanh lẹ hơn nó muốn đi đâu nó phóng ra người ta đi thôi cái đâu có mà phải chờ đợi này nọ kia đâu rất là tiện lợi thậm chí là nhiều người ta cũng đi ngược chiều nữa để cho nó nhanh đó, đó cho nên là ờ, mà, mà đi ra ngoài đó ship hàng rồi đi ấy thì thôi mất thời gian lắm không có đủ thời gian để người ta làm chỉ khách du lịch đã đi chơi á ta có thời gian ta tung tăng chụp hình này nọ kia ngắm cảnh này kia rồi ta không biết đường xá nhiều đó thì người ta phải đi phương tiện công cộng có điểm đến điểm điểm dừng nó sẽ giúp cho người ta hơn và trong chờ dẫu cái lượng cách đó thì thua nó không đủ ví dụ như các bạn mở một cái tiếng đó là bao nhiêu tiền thì một ngày ít nhất các bạn phải kiếm được 100 ngàn khách hay 10 ngàn khách gì đó hay là một ngàn khách đi thì mới mới là hòa vốn một trên một ngàn khách đó thì mới là là lời còn dưới đó là lỗ đó, cho nên mà để kiếm được cái số lượng mà để hòa vốn mà đã khó cho nên nó không có khả thi nhưng mà phải làm phải làm thôi sắp tới ví dụ như ờ, kinh tế phát triển ờ, rồi bắt đầu đường xá mở rộng rồi nhà nước cấm uh, xe máy với người ta sẽ đổ vào người ta đi ô tô hoặc là người ta đi tàu điện ngầm với ờ, hoặc là người ta đi metro người ta đi phương tiện công cộng nhiều hơn còn bây giờ thì khó đó, thì các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn